Yes. Dép con cặc chỗ ủa đâu kêu mày đâu. <laughs> Dạ con. Mấy thằng cho lầu. đúng rồi đâu cũng đúng vậy là tự nhiên lên trên dép cũng gì vậy tôi mà đang ngồi mẹ kiểu ban đêm mà đang chơi này chắc quá đủ ba nữa đủ buồn não hắt mẹ Siri mình con người, con người trước mặt luôn, trước mặt luôn ba chục mét Trước mặt luôn Thế rồi luôn rồi Bởi giáp chào Có thằng nữa trước mặt, thấy rồi Đâu một thằng à? Nice, nice u u báo quá quá này đi mẹ Yes, mouse. Gần lắm kìa, gần lắm, gần gần gần lắm. Xe chạy trước mặt kìa. Ê, nó đang sắp đau rồi, sắp đau rồi, sắp đau rồi. Để hết chết rồi. Đi hoài. Ủa đâu, nó đâu? Còn còn một tim, một tim, một tim. Bắn phụ. Ôi trời Ôi trời mẹ. À. Che thẳng luôn qua nó đứng nó mau được Chứ đằng sau luôn. Má bèo có siêu để tiện rồi. Rồi lại tiếp rồi. Tiếp tiếp tiếp tiếp nó bị team khác bắn, team nó bị team khác bắn kìa. Rồi rồi đi trong đi ba, rồi đi trong đi. Bỏ đi, bỏ đi qua đi, bỏ qua. Có giáp chưa, có giáp chưa? Có giáp rồi. Bên quá trời rồi. má. Bị ăn stun. Má cho vô đấm tay tay không rồi sao? Bên lon. Ủa cái lùn nghẽ bị săn. Ủa má luôn. Đừng đi cửa đấy nó đông lắm. Ừ. Hai team, hai team nó băng nhau rồi đấy. <sighs> Ờ trên đầu trên đầu đây này, ngay pin xanh này, vừa nhảy lên đầu. Này. Đi cửa Đâu cho đâu bấy giáp đau đau đau một thằng đau một thằng Đời giáp đi thôi Ủa đụng mà mình bị mình mình mình mình Mình phất mình mình Rồi cứu rồi cứu rồi cứu được cứu được cứu được Cứu được Bắn chết rồi bắn chết rồi Còn nữa kìa Đâu rồi nghe Không biết đâu Mình gục thằng kia kia chắc cứu rồi Bẻ cho Chung bơi chung bơi Rồi đó em cho quan đó đạn cho quan, bắn đi Nấp mẹ rồi Mấy con chó, mấy con chó núp Mấy con chó nắp Ơi bên phải, bên phải, bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, trên, trên núi cho nữa Trong nhà chết hết chưa? Mất con tịt chết rồi nha, mất con tịt chết rồi Bắn đi, bắn đi, đang cứu mày kìa Bị có giáp chưa? Chạy liền nha Chưa, chưa Nó bo đầy mẹ Chưa có giáp Chưa có luôn nhiều rồi Trên đồ đang bán kìa, trên đồ đang bán em thấy rồi Đây, cây pin, pin xanh, Em, em vừa bắn che thằng rồi Có hai giáp bông chị ờ, Ở dưới chất, dưới chân, dưới chân, dưới chân Đó, xưa gì xin phò thêm phát nữa Bè, bè, chơi đi, bè, bè, chơi bè trên đồi trên đồi trên đồi bên sàn ok nhảy xuống này nhảy xuống rồi cũng má không có giáp tôi không miếng nào luôn giờ nắp đi ông đợi bo đi thằng trong thằng trong kia bẻ thằng kia bẻ giáp rồi ơi sau lưng sau lưng sau lưng hai đằng sau lưng hai đằng tỉ mẹ hết không có chết đau bụng rồi sai rồi sai có UAV vậy nha Ồ, không sao mình thắng được thắng được thắng được một đó ba một đó ba thắng được thắng được rồi lần cuối tôi thấy trên núi bơm nhát đó, cố rồi cố rồi cố lên Rồi, lợi lợi lợi lợi, quay này, quay về, quay về, quay về, quay về, quay về. Quay về. Má lợi. Bé không cover luôn. Chạy mẹ ừ, luôn. bình tĩnh. Mà tới đánh cánh mà. Ý là phía của đẻ đang chạy về là beo cover luôn là ăn là ăn thằng kia rồi. Chưa biết thằng kia đâu mà. Nói Chứ bình tĩnh bo chưa đẩy liền mà mày lo cái gì? Mày mà mất mất bình tĩnh á. Không, mất bình tĩnh. GG Dễ mà Trời ơi Ló gì vậy? Đá bạo lúc đấy Để giáp Để giáp tiếp, để giáp tiếp Không là sau lưng nữa Đau một, đâu một tiền tiền Trung Quốc Theo sau lưng, theo sau lưng Trung Quốc rồi cái team mình đang bán thêm team ngoài Yuto Yuto Ờ ngay ngay ngay ngay ngay chỗ bên Nó có cyber đó kìa Cái nào đây? Nó dùng nhà cứu hỏa Để, để, để, để, để, để chung rồi không, đâu có đẩy đâu, đứng đây nấp mà Ok, ok Sợ đấy mình hơi cây, hơi khoai Đâu anh hay Đẩy, đẩy, đẩy, đẩy, đẩy Đào một Nice, nice thằng sau nhà hay sao, dưới hay trên gì vậy? Dưới, dưới nhà, dưới nhà Dưới nhà, dưới cổng Ok, ok, đang canh đằng sau nhà nè Mọi người lột tạch Đủ mẹ nó cho tao khượt cho Thiếu giáp nói tiếng nha Hả? Thiếu giáp nói anh có bảy cái miếng giáp Cái thằng bên nhà thờ đau nhưng mà không biết không biết nó có xe vai ký không coi chừng ấy Có, có gì nó phải chạy ra cứu Anh đang canh với hướng bên phải Thời chưa ai thằng, thời chưa hai Hai thằng Trung Quốc nào trong nhà bên nhà thờ Hai thằng Trung Quốc trong nhà thờ Đi qua nghĩa Đi tìm một tiếng khác Tôi nghĩ chừng mình hướng 33 nè Nó mới mua mà Nó cái dù rồi, phải nhảy dù xuống cái nhà nhà kia rồi Rồi Đi đi đi, ông không có đổ chưa? Ê, cái coi có giáp không? Ê, để cho mà tên, để cho quay nè Gì? Không có giáp, không có xuống Nhảy xuống này là nhảy dù xuống ngang chỗ ừ. này nè Nhảy xuống sao? Nhảy, nhảy, nhảy, nhảy xuống cái trong vàng đi vàng hả ok ok có thằng này với kia hai thằng luôn kìa kệ kệ đi kệ đi qua số vàng đi qua chỗ vàng ngon hơn nè đúng rồi vô chỗ vàng ngon hơn nè rồi quá coi coi trường chỗ xanh đấy nha ờ sao tôi đéo nhảy qua kia ta chết mẹ tôi rồi ủa nó mất từ đâu ra vậy từ đâu ra vậy ủa ủa đủ đâu ra vậy ủa ủa đủ mà tôi đéo biết tôi bị bắn từ đâu ra luôn á Trời ơi. Mới bị bắn là sẽ chết luôn. Sao đó hay ta? Tôi đéo biết nó đứng à. Đéo thấy luôn. Dưới chân dưới chân em như đầy với lồn này. Đường nhảy xuống đầy dưới, đường nhảy xuống dưới nha. Em không nhảy được luôn ấy. Dưới chân em đông lắm này biết rồi beo ê biết rồi quen người tao cũng nghe tiếng mà nó dạ, có giáp bạn ơ ờ, em trong bo rồi nè thôi em nằm đây nha ừ ừ có giáp này má <laughs> hồi không giáp mà thắng là điệt mẹ mới buồn buồn cười lắm cái buồn dù có lợi thế là mình đang ở trên cao rồi bác đây có cánh cầu thang Ủa má quên nữa Cầu thang nào? Mình mình, mình có cầu thang không? Nhưng mà nó leo lên được, nó nhìn bên mình được Nhưng mà nếu mà nó muốn leo cái đó mà mình không thấy là cả một vấn đề mà nó, nó, mình phải thấy nó trước mà Đấy, nó leo lên được chừng là mình thấy nó rồi Giờ cứ chờ thôi Ba, còn, còn hai tim à alo nào có hmm, tâm hmm, vẫn có thể vẫn có thể ba ba team ê ba team là sáu người kìa ba team đó ba người team mình ba người <laughs> sao lộn một một team hai người một team một người Ê, thấy, em thấy một thằng dưới, dưới chỗ mua đồ này má vừa mua đồ kìa ôi đủ đi mẹ có chuyện lên chỗ thang ho kìa ho ho ho nắp đi mày đừng gục nha mày đau một đau một đau một rồi sai tìm hai người tìm hai hai đã tìm hai người ừ, chạy cái đi hai hai hai hai hai hai hai hai có thằng như cái thằng chỗ mua đồ dưới chân dưới chân nghĩa dưới chân nghĩa mua đồ ấy coi chừng trong nhà ở đường đấy vội nha mình đứng trong bo mà ơi mình đi theo bo thôi đấy ngon mà mắc gì đấy ừ. coi chừng trong phòng này nè ở ờ, bên ờ, trái bên này bên trái bên trái bên trái bên trái mình mình khúc không thấy coi chừng dưới chân ông á dưới chân ông á Đào Nice Đi bên đây Đâu rồi, đâu rồi Đi mới chết, à nè, chứ thằng này mới bộ mới gọi xuống á Một thằng nữa đâu rồi, em tao thấy Ờ, nó chết rồi Còn thằng nữa, còn thằng nữa Ba nó một, ba nó một, ờ, thằng lộn biết đâu rồi Kìa kìa Chết đâu, đâu rồi ờ, tìm quay Xong luôn Ba đủ mẹ mẹ em giết 11 thằng luôn kìa tụi cô để mẹ giết 11 thằng rồi mẹ đam to nhất no giáp no problem ông đúng rồi không không tôi, tôi, tôi nghe cái lúc mở rồi mình cái lợi thế trên nóc nhà cái lợi thế ngon với đồn mà khúc khúc khúc cuối thì mẹ em xuống nhặt em nhặt phun giáp tám giáp luôn bà mà <laughs> má mình cũng nhờ cái rồi, cái nhà cái nhà nó lưng lắm ờ, không biết mà đá chân được vô cái cái bo nào mà vô được cái nhà đó ừ, ừ. Ủa mà em đấy thằng lôi này đây là cái thằng lồn mà trong gì chịu Chạy chạy trên đường chạy 45 chậm ngược chiều thấy thấy thấy khá cái này phải quay lại này thấy nhìn đơn vô lại nó hiểu Vậy vô cái xe nó vô trả xe đúng vô cũ nó kìa vậy thôi hả con mày mắc cái râm mày anh để chưa trả xì đời ơi ơi đồ tôi quên phải lộn hai đứa luôn kìa Another one, another one, another one. Dead. Để bắn thằng này còn thằng khác nữa. Bậy giáp, bậy giáp, bậy giáp. Tôi lên bây Phải lột có spray ball nữa chứ. Rồi sau. Rip. có đủ má thằng thằng anh bắn đâu vậy Nghe chỗ em bên là bắn ngay Ủa tao cũng mới phóng thì mới giết thằng Đừng qua Hoa Anh nghe ơi, không đan rồi Xây điểm còn đông hơn Giờ, giờ sao mà tên giờ anh tính Đâu đường này đi đi Giờ tôi có liền cái tên đi Có cái điện Có chừng Đi rồi Nè cái đây nè, hai thằng Thôi thế, ngay cái cầu á Có súng gì rồi Vãi cái lộn nào Má tôi tưởng ốc sên luôn <laughs> Ông lấy cái đâu mà tên Má tôi tưởng ốc sên luôn không <laughs> đại lên trên đập trên đó kìa Nhảy xuống đâu kìa, nhảy xuống đâu kìa Đâu thằng này kia Nhảy xuống pin xanh, pin xanh nhảy xuống được rồi, mọi người Pin xanh nhảy xuống rồi nha, nó ở dưới đồi này Ok ok Đâu thằng trên nó rồi, ở dưới phi chạy lại cứu á Nó ở dưới, nó ở dưới, nó ở dưới Bò bò bò bò coi bo chạy bo không có chơi đâu anh ở dưới hết rồi confirm team boy eliminated team boy team boy luôn à, nghĩa anh như còn còn thằng captain rice dưới nhảy xuống rồi mà phải biết đâu nhưng à, là tao bắn tao nãy tao bắn một thằng ờ, màu cam nè nó gục thì nó không còn không còn nào cứu nó giờ mới team boy luôn rồi vậy vậy với thằng captain price nó ở dưới này nè ở dưới bên xanh này tôi tôi tôi tôi đang đi dưới ờ dưới có thằng dưới có ba thằng chưa có ba thằng, chưa có ba thằng. Biết biết vô bò chứ đi, vô bò chứ đi, vô bò chứ đi. Tụi đang đi. Em, tại vì em thấy nó nhảy xuống mà. tôi đang đi dưới khúc thấy có thằng trắng trắng nhách luôn quá. Nói tụ quá vui sọt sao đi xuống này lẹ vậy. Bị trái phải có xe. Bởi vì là mấy mấy cái thằng này popular quá. Nó có nhà này đi các bạn. Đủ thoại. Mẹ tôi gọi. Tôi nghe tiếng bùm vô Trong đám nhà này Nhà này vẫn ngoài bo mà Đây đây đây đây đây đây đây đây đây Đau một Đau Đau hai Chết một Có thằng sau nhà này nữa Có thằng trên đấy rồi, có thằng bên xanh nữa, bên xanh bên xanh Sau lưng, sau, sau, sau, sau cái bức tường đấy Bức tường bên xanh lá cây ấy Ừ Đau một Nice Nằm giữa đồng luôn mới cứ Có thằng tím rồi Có cửa nè Nó có chạy bò à So what you gonna do? What you gonna do? Tell me what you gonna do. Em nó đứng đứng dưới đồng luôn, what the fuck. Đây đây trong nhà, trong nhà, trong nhà, trong nhà. Cái cái chỗ cái em pin cái súng ấy. Trong lấy trong lấy. What you gonna do? What you do for love? Richard, what you do for love? Cầm lấy rồi. Thằng đấy, thằng Rodian. Chạy chạy chạy chạy. ai sẽ đất sai lầm bị giờ bỏ thấy nằm hơn ed rồi còn bị bị dính dính dính một viên rồi dính viên rồi bẻ giáp bẻ giáp đào giáp còn thành nữa còn thành nữa kìa mới đào trên có ai xuống đội rồi nãy thấy có một thằng chạy xuống đội á ừ, sw ba thằng nhá đây đây đây đây đây đây đây đây sang lá cây sang lá cây sang lá cây ba thằng cam có có nhất hai thằng vô có nhà cam này đi đi bo ba một ba một ba một đâu sao mấy hàng lồn mà lúc mà mình chơi cái map này nó không có ép mấy hàng trong nhà ra mà nó có ép mình ra ta chết một chết một chết một còn thằng nữa trời kia sao bắn nhau rồi còn 18 thằng mới phải cướp chứ thôi bên ơi bên phải mình có hai thằng ở bên cam hai thằng hướng e một thằng ơi chứ mặt kìa hướng e ngay ngay ông bên bể giáp bể giáp bể giáp ngay bên cam bể giáp tiêm quay một tiêm quay một tiêm ờ. một, tiêm quay một tiêm hai thằng nữa nha chỗ hai ơi một thằng trên xe đấy nè sau sau xe sau xe sau xe hai thằng eliminated tiêm bên trái ờ, clear nhá còn ờ, tiêm bên phải thôi ba tim tim bên trái clear rồi tim trước mặt tim trước mặt tim trước mặt đây đây đây đây tim ba một đau một trong xe buýt một thằng ở bên ca một thằng xe buýt chết xe buýt tao bể giáp bể giáp ghost bể giáp ghost bể giáp một thằng cầm siêu đẩy lên nè một thằng nhảy bù màu xanh nè thằng chết một thằng cố một thằng cố còn một thằng cuối thằng còn thằng cuối này à, thì hôm nay bắt cyber kinh vãi luôn <laughs> bắt thằng luôn là chúng thằng luôn đấy má thằng kia đúng đúng đúng như tụi em vừa là kia vừa đứng vừa giơ mặt lên ấn thắt ngay vào đầu chết luôn rồi thầy quá này mày ừ thấy hôm nay mặt tiên lâu lâu mới cầm sniper bắn căng không mà thấy em cầm nhầm xuống cầm cầm nhầm sniper bắn căng không Má trong khi cái thằng cầm cyber thôi tối ngày luôn đây bị lắc Má cuối cùng để ba thằng mẹ bắn cyber phụ mẹ để lên lên, lên hết rồi ờ. Ê, mít tay tay kìa má đặt tên vui luôn Hay quá này mày, quá, hay quá, hay quá Khổ nó đúng nghĩa nó vừa nóc mặt lên thì mẹ bắn vào đầu mấy thằng kia trên, trên xa mà con gương mắt lên bắn vào đầu Ê cái sập giáp luôn thằng bẫy giáp thằng bẫy giáp một thằng đau rồi một thằng đau rồi có giáp rồi bùng ra bùng ra bùng ra rồi thằng nữa đau một thằng nữa đau rồi chạy đi các bạn chạy đi một thằng chết nice nice một thằng đang ho tuyệt vời tuyệt vời Thôi, bye bye các bạn, mình cũng chết đây. Có con mẹ gì? của mày. Đúng lộn đúng nghe luôn đi thề. Ờ như mà sạch con ở vu vu mà. Ừ. Giáp này hả? Ủa, bên này có đèn. Nè. mấy thằng kia nó chết là nó chết luôn đấy mà bệnh thật Lang thang muốn sao đấy Ồ Bên ngoài, bên ngoài, bên ngoài, ừ. bên ngoài Ba Mấy thằng đây nó đẩy ấy, mấy thằng ở dưới cái khu nhà lúc nãy à Đủ mà, mình mọc tim trong này cùng chơi với nhau đó Mình play to fight này Rồi, tôi đào hết team rồi Rồi, tôi giết hết rồi, tôi, tôi giết hết rồi Nếu một team của ba đằng, họ dưới hết rồi Tôi sầm đồn rồi à, bên phải bên phải bên phải nhà nó đứng yên nhà nó luôn đi mất tiền vào nhà có thể vô giữa rồi đó đúng đi được rồi bên ngoài anh em đi sát bên luôn nè rồi nè bởi giáp đau đau đau đau sau hàng rào chắc đang cứu tìm mồi tìm mồi tìm mồi cứu cứu cứu cứu cứu. tìm mồi tìm mồi Thầy nó chửi fuck off à. Nghĩa với cả tôi phù hợp nhịp nhàng đấy mà Tôi, tôi, tôi cũng ra tôi nhẹ nó Mọi người đủ giáp hết chưa? Giáp 8 giáp Mặt nạ luôn đây Tôi full đạn Má, thằng lồn người cúng giống như đang thiếu đồ thành full đồ luôn Fuck off Mấy thằng như xúc <laughs> Fuck off Cái đó tôi vậy bà Fuck off đủ mà ê, ê, ê quạn đây dưới kia dưới dưới dưới dưới dưới dưới dưới hơi đủ đạn đạn uh, explosive round của của của cái ấy mới mới ừ, chạy đi chạy qua đây đi chạy qua đây đi lột có thể đi đi đi đi sang bên đây sang đây sang Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Đây này, một thằng, một binh. Giả là tụi mày làm chó. Ê, từ từ nha, từ từ nha. Tôi cho chừng, cho chừng, cho chừng cái cái binh xanh cây của ngồi nha. Bạc giáp vào tên ơi. mà xuống bên phải ba à, ba à, à ui bên kia kìa bên bên xanh xanh lơ bắn nhau kìa ờ đó để cho bắn nhau kìa mà thấy bì để cho bắn nhau đeo mới để cái bên trái có khi có lợi hơn phải chưa đang ngắm ôi đuổi đuổi đuổi đang lùi đang lùi trái trái có lợi rồi Ủa, nó bắn từ đâu ra ta tạm hai cái giáp như này tôi phải có bảy cái giáp này bó này bó này bó này bó này Chúng nó ở dưới cái nhà kia kìa Nó để ý mẹ bên trái bắn nữa kìa đâu đâu ngay bên xanh à bên xanh ngay dưới chân dưới chân bên cầu đau thằng nữa đối diện đường nice nice cố lên nè một đôi một ba đôi một ba đôi một hay tìm ngoài hay hay hay hay Hehehehe ta phải đổi theo chiều gió <laughs> Càng bếp nào ờ, đó một cây ram nè một lại cây galil nè ờ. đâu một cây năm cây ram thêm cây ram nữa chiến thắng được kìa chiến thắng được kìa Đau một thằng, đau một thằng, đau một thằng Rồi, confirm một thằng à. Một thằng bùng vụ bên số chơi. rồi Kiếp này kiếp sao? Anh em kiếp này kiếp sao? anh em anh em à, ui ui ui ui má chơi tám viên đạn cuối cùng tiên quái luôn má thôi rồi thôi có thằng ở bên sạch dương rồi nó chạy lên đồi hai thằng hai thằng chạy lên đồi thằng ngay cục điện của lít sao cục đá rồi nó qua cục đá rồi kìa mà nó bắn kìa rồi gục luôn gục gục luôn trên cái chỗ nhà mua lúc nãy có tôi gục uh, ờ, một thằng gục trên đó rồi hãy cứu người sao đi tôi gần cứu rồi trên đầu hai thằng nó hồi nó hồi nó hồi nó nó nó, nó revive rồi Ôi chết rồi hả? Đấy là thằng đâu, đâu, hai vụ ấy Có thằng bên kia đường Ở đằng sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng, sau lưng Ôi chết chết chết Nhiều máu hay sao ấy Em phát gì? Ê, trước mặt kìa Go, go, go, go, go, go, cover, cover Mới gục rồi Nó mới đau, nó mới đau, nó mới đau, nó mới đau Trước mặt kìa Đau luôn, chết hẳn, chết hẳn, chết hẳn, chết hẳn, chết hẳn Tìm bơi Ê, nó có giáp, nó có giáp kìa Cho em xin dạ, được Tôi không có tiền ai mua mua ghé Mua đi mua lẻ đi, mua lẻ đi canh Đi mua đi mua mua Xuống người quá lộn luôn Bên bên bên chỗ đâu? Bên bên ngay, ngay chỗ trước mặt hướng S hướng S hướng S Ôi mẹ Một lối vô đây rồi, mới phụ rồi Ê, cứu rồi đâu Đồ lấy vô đây, lấy vô đây, lấy vô đây, nhanh nhanh nhanh nhanh Không vào được, không vào được, không vào được Ôi cực Tôi đau bố rồi, tôi đau bố rồi. Nó cứu rồi, nó cứu rồi. lướt vào đây đâu, tôi canh được. Không vào được, không vào được. Lướt vào đây nè. Bo đẩy hướng đấy mà nghĩa. Biết, biết, biết, biết, biết. thế này. Nó bên nhà nhỏ, nó bên nhà nhỏ, nó bên nhà nhỏ, nhà nhỏ, nhà nhỏ, nhỏ. Nó cười, đang qua, đang qua. Đủ mất em. Thôi nhà ngoài nhà, ngoài nhà, ngoài nhà trong nhà trong nhà trong nhà trong nhà ok ok ê châu ê châu đấy đau một đau một đau dạ, hai confirm tìm lại tìm lại tìm qua tìm qua tìm qua ok chết rồi chết rồi ừ. that's silent or the, the way home này giáp này giáp này giáp này mua đi mua đi cái rau này nhiều khi bắn thấy ob nhiều khi bắn lấy thằng lồn bắn quá trời bắn có nhiều tiền mua hết luôn. Nghĩ là dao nghĩa, nghĩ là dao, nghĩ là dao. Tôi có uh, ờ, 5 cái, tôi có 5 cái đi phải kịp mỡ rồi ôi ôi ôi ôi một tim what the fuck hai thằng hai tìm bò tìm bò tìm bò cứu cứu cứu được không cứu cứu cứu cứu không được em có gas mask em có gas mask quay qua được đi đi đi đi ơi shit fuck mai Bên nãy bên phải nghe có tiếng người. Chết rồi, hết mẹ đạn, hết mẹ đạn này, hết mẹ đạn này. đây gì, đây gì, đang gì, tôi nhiều lắm. AR 210 viên nè. Ôi chịu rồi. Đây nè, đây nè. SMG nè, SMG nè. SMG nè. Không bắn đỡ ờ nè mà tôi cầm súng ngắm. Nãy tôi cầm cái AR tôi tính chọi cái AR cho không bắn. Như vẫn còn lấy đây được hay sao? ấy bó. Còn anh em có tiền không? Có, có, có Tôi, tôi có 6 ngàn 6 nè, tôi có 6 ngàn 6 nè Tôi có 5 nghìn 1 này Em có 4 ngàn, em có 4 ngàn nè Đi, đi, đi Đồ cho tới rồi Đi, đi, đi kìa Tính kế bên cái, cái, cái, cái hộp Now or never kìa Now or never Có chừng, có chừng cái nhà, có chừng cái nhà bên trái Có chừng khu bên trái Chạy, chạy đi em cover vậy Trước mặt, trước mặt, trước mặt. Trước mặt, xem rồi, xem Má, cái này lết lết lết lết một thằng lết. Sniper lết à, Bắn ông yên tâm, tôi có, có cái này. ngay dưới nữa. Bất chấp rồi. Đấu tiền, đấu tiền không bây giờ. Có, xong, mặc đi xuống. Vẫn tôi ít, vẫn tôi thêm ít tiền. À, ok, xong rồi. Còn còn không không cần tôi tiền nữa đâu nhé. À vẫn phải cần đấy, vẫn cần đấy. Đây đây à, đây đây đây đây. 5 ngàn nè, 5 ngàn nè. Ai ai mua sell revive đi, ai mua sell revive đi. Anh mua xe revive chưa? Này không cần xe revive quá Được, được, được Đủ Thì mình đủ 10 ngàn không? Được. Mua cái lót ao Được Lót ao em Chúng anh kìa Muốn liều hơn nhiều đi Ờ quên em rồi khỏi mua lót ao okay, Ông có muốn chạy, lấy em ra ông lấy đi bác Trên đầu tôi có người rồi bác Mua gas mask hay gì kìa trên đầu tôi có người coi coi thử trên đầu tôi có người không không không xuống đây đi không, xuống không, đây. không, không, không, ở dưới nó không ở trên đấy nó ở dưới nó ở dưới ngay dưới chân ông ấy hai thằng hai thằng hai thằng hai thằng hai thằng hai thằng hai thằng oh nó trên đầu nó trên đây nó trên đây nè nó trên, nó trên đầu ngay trên đầu mình hai thằng đó hai thằng đó trên đầu trên đầu trên đầu chịu nhiên phải đi xuống rồi hai thằng hai thằng ở trước mặt có thằng đúng rồi cái biển đỏ xong chết rồi nice nice hay quá rồi còn còn còn hai thằng còn hai thằng còn hai thằng trong nhà đứng đứng đứng sang đứng sang đứng sang đứng sang Chân Lùi ra lùi ra kệ nó đừng bắn Rồi rồi Chết rồi chết rồi chết rồi Có một thằng Có một thằng có một thằng có một thằng có một thằng Em ghi hết bảy thôi Có một thằng có một thằng Đỉnh mẹ thế nữa Xong chơi ờ. chơi chơi chơi rồi Thôi thôi Bên sàn nhà bên sàn nhà Bên sàn nhà Hay quá hay quá hay quá Ê cái này mòn mất rồi Tôi có 6 cái giáp nữa ai cần bi em nha ok ok đang đang, đang cho bo đang bo cũng nguyên đang bo cũng nguyên đi hai cái được à, mà chơi này ừ. intense vãi từ từ trong hình như trong cái nhà này ủa cái nhà này vẫn cho bo không hay là sao nhà mình là bo cái nhà này là bo ấy ok ngon thấu nhà này một tí thôi nhá chỉ có một tí thôi đấy chỉ có một tí thôi nhá có cửa ra không ta tôi nghĩ ông nên đi ra ngoài ờ thiếu gia rồi ờ thiếu gia rồi không cần không cần hỏi báo tin hỏi báo tin hỏi báo tin Tôi ba cái, tôi có ba cái. Ok. Tôi tới mọi người hai cái rồi, tôi còn hai cái thôi đó. Ôi điệp mày hai thằng qua đây. Ui phải cướp hai thằng luôn. Sạp chó với búa mày. Bên trái. Ôi ôi ai mất trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt trước mặt. Bên xanh bên xanh dương. Lết lết lết lết. Bên xanh dương bên xanh dương. Còn bao nhiêu thằng nữa? Chết. Giờ biết tụi mình bao nhiêu thằng rồi đấy. Bắn thôi đấy. Chắc cũng còn như còn mỗi thằng đó. Ê, hay quá vừa sợ. Sau một thằng. Hay quá. Vẫn chưa qua zone victory. Còn mới gục mới gục mới gục. Ờ, ờ, ờ, còn nữa còn nữa còn nữa còn nữa. Chỗ chỗ chỗ. Đau đau đau. Confirm team boy team boy team boy. Ok ok ok. Đấy. Team boy team boy. lộn nhiều giáp quá chúng ta đang ờ thế giáp em tôi có nằm chúng ta đang trong bộ chúng ta đang trong bộ có gas mask không à, thấy gas mask không không, à, không có luôn rồi không sao giờ thôi không sao ủa vector mà đúng không ờ đừng đừng nhưng nhưng nhưng mấy pha cuối này đừng tin đó em ơi ok ok, okay. chúng nó tôi đang nhìn đằng sau lưng hiện giờ tôi không thấy ai chạy vào đây cả tôi nghĩ chúng nó trước mặt đấy tôi nghĩ chúng nó trước mặt đấy hoặc trong nhà hả ờ ngay hướng nw ông pixel này ở dưới hai chục mét ok thấy một thằng ngay dưới chân tôi luôn ngay chỗ bên xanh mà dưới chân ngay trong tòa tàu trong tòa tàu chạy đằng sau chạy đằng sau chạy đằng sau rồi nó chạy đằng sau tòa tàu rồi họ nó không nó không có tôi giết rồi xong hay rồi hay quá không đúng không đúng không mày tắt bột nghe Hey, tính ra này là trận đầu tiên mà chúng ta chơi mà realism mà đầy đủ luôn á đó, coi sạch bắn, ổng bắn hầu như nguyên tiên Chơi siêu vô á <laughs> Chơi siêu vô Thiệt Cái siêu của anh Winshot là clutch luôn game á Cái cái độ này nó Mà tôi đứng tốt trên nắp luôn các bạn Tôi đứng trên cái bồn nước trước pha cuối á, tôi thấy rồi nó chạy ra, ba má tôi nghiệp đó luôn Realism baby Rồi đi ngủ <laughs> Rồi tăng thức tin chưa kìa tên ơi tên ơi thế nói từ nãy tôi nói rồi hôm nay cái gì cũng top một mà. đầy luôn đừng nói nhiều đấy ơi, ơi buông vụ rồi buông vụ rồi buông vụ rồi ô bullshit rồi chết luôn rồi trong qua luôn rồi ơi tôi nhiều mới nghe thế nào buông vụ trên đầu đó Tại tính tìm cái đường kia xong ta đáp qua đây lên cho rồi dính thiệt chạy qua anh phải kìa Rồi Anh là mẹ chuyên gia chạy đường biên giới, mày lo đéo ấy Vào một con đi tiếp. Đời một hàng nữa nè. Chết một kìa. Đào một tiếp rồi kìa. Sniper không có thằng nữa kìa. Một con sniper. Đào hai. Còn thằng nữa thôi. bình Mày mày ngó đầu lên bố mày xem à. Đi <laughs> mày mày ra đấy. Đi mày mày. Nó biết ông bắn vậy nó nó bó đầu lên luôn. đau đau đau đau đau đào cũng không phải là good idea lắm coi chừng bỏ coi chừng là là sao vậy mình tiếp rồi cứu nhau rồi kìa mình cam rồi mình uh, ra ra cam đau đau bên ra cam một thằng đau bên sẽ lá đau rồi nha nghĩa ơi đang bắn cho sĩ tận tay nghĩa ờ, hai trăm mười bung vụ bung vụ ra đầu mình nè lết do it giáp, giờ. Bome. Nó xuống ờ, thính đấy. Rồi, nghe chỗ tôi, nghe tôi, nha chỗ tôi. Đằng sau kìa, sniper kìa. Xuống hai là một rồi. Sniper sau, sniper sau kìa. Này sniper lit, lit sniper lit. Sniper gục, sniper gục rồi. À, cứu cứu cứu cứu, sắp cứu, rồi. cứu, giáp, cứu, giáp cứu, một cứu, bẻ cứu, rồi. Cứu gấp, cứu gấp, cứu cứu, Đang cứu, cứu, đang cứu, đang cứu, đang cứu, đang cứu, đang cứu. cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, cứu, Một thằng gục rồi. Cũng thằng, cũng thằng. Chết một. Nhìn sau lưng ấy, ai nhìn sau lưng ấy kìa. Còn thơm, còn thơm một thằng, còn thơm một thằng. Sau lưng có một người sau lưng có một người Hai ba kìa. Gục, tim quay, tim quay. Sau lưng gục tim quay rồi. Chết rồi, chết rồi, sau lưng tim quay rồi. Còn trước thôi đúng không? Còn bên cam, bên cam. Bên cam chết hai thằng. Này nè, ngay, ngay bên xanh dương nè, chạy xuống đồi một thằng. Một thằng dính nè. Một thằng ngay, ngay bên xanh dương luôn, một thằng ngay bên xanh dương luôn. Một thằng đang chạy xuống đồi. Mình xin dương lưới rồi, Một thằng chạy xuống dưới đồi nha Kìa, xe lái có hai ba kìa Bụng dao rồi Sần lá hả? lá hả? Xe lá bụng dao rồi Đâu rồi? Bắn lên kìa, bắn lên kìa Sần lá bắn lên kìa Ping kìa cầm cầm chết hết chưa? Còn có thùng giáp nha, anh em cứ xài hết giáp đi nữa Tôi còn 5 cái giáp chưa xài miếng nào luôn nè Dưới, ping uh, ra cam còn một thằng À, dính một viên rồi Món tục nào quá nha Cục đá, cục đá, cục đá, cục đá xe lá Chạy đi kìa Rồi, xe lá gục Sắp chết rồi, thôi, sắp đi rồi, sắp đi rồi Ping ra cam rồi, không rồi, không Có thằng nó mới lụm cái cục, cục thính nó chạy qua bên phải rồi nha Pizza căng còn một thằng, Pizza căng còn một thằng. Shit, sao lưng cái. Đủ má mày chưa giết thằng nào luôn, thì mày đéo tin được luôn. Cô nào mày mỏi cả mồm. Nó tôi bắn quẹ cái tay luôn ông này. Thì nghĩa 8 kill rồi đấy. Chỉ mình săn hay sao? Gần mình hay sao? Pizza cam còn một thằng, sau hòn đá. Sau hòn đá. Mày thấn, ồ đồ mày thấn đi luôn rồi. Rồi cứ còn lại đâu? Còn thằng bên lại. Còn thằng bên bên đỏ, bên đỏ, bên đỏ cần đạn AR, cần đạn AR các bạn này. Rồi chết. Chết rồi, chết rồi. Đầu luôn. Hay Warzone Victory. Xeo lại, xeo lại, xeo lại. Khi bố mày đã là mẹ say rượu rồi, bố mày đoán mẹ tính như thần luôn má à. Đủ mà. 1610 đam. What the fuck? 1610 ờ. đam không kill đéo tin được luôn không kill mẹ đéo tin được luôn bắn này vửa cả mật luôn à, tụi bắn nhìn mất trí luôn <laughs> bắn 9 kin 1300 đam mãi là cứt tại vì tôi bắn một mấy pha mà mấy bắn kia là tôi dính một phát là gục hết liền chứ không có kiểu như là chạy vòng và tôi bắn một quả viên là đi liền rồi bình cam có các bạn nhau bên trái bên trái bên trái kìa bên trái kìa bên trái kìa Team Y. Còn thằng nữa còn thằng. Còn thằng nữa Còn thằng nữa cho em luôn, cho em luôn. Bê bê bê. Tôi tôi. Em hết giáp lại. Đó rồi, trước mặt trước mặt đây đây đây bi bi bi. Bị bị đá rồi, bị đá rồi. Còn một thằng nữa, còn một thằng nữa ở hướng SE. Hướng SE, hướng SE. Em thấy rồi, em thấy rồi. Bị giáp rồi. mặc tin Martin, Martin, Martin. Chết, chết, chết, chết. Thằng ơi, thằng ơi mà thấy mình tự nhiên đứng dậy phát là biết là thắng rồi mà à, em bắn em bắn hết em bắn hết sạch máu luôn rồi à, em bắn hết sạch đạn luôn này không có thằng nhảy dù thằng nhảy dù bên kia bên kia còn kìa chỗ ra cam của một thằng sniper chạy rồi chạy rồi đau đau đau đau đau đau lúc nào đau các bạn ơi à, sau kìa sau kìa sau kìa nó nó ngay đấy nó ngay đấy luôn chạy rồi chạy rồi chạy nó cứu nó cứu rồi ôi cũng thẳng cơ không thằng chết một này chết hai này tìm ngoài bạn đây rồi chết rồi ở má có má nghe tiếng nó chạy ở trong luôn ạ trên máy đao này Đau Đi ra Mẹ mẹ mẹ chết Rồi anh có súng rồi đấy, có súng rồi đấy, có súng rồi đấy Còn thằng nữa, còn nữa sau sau nhà anh lấy để em cover cho Lấy đi đây Để mẹ Để giáp, để giáp, để giáp rồi Rồi ờ, ờ. đi qua, đi. qua Ba Đếm nhặt được Bé nhặt được cái chắc rồi Đếm nhặt được cái dắt dài đấy À có rồi có rồi À, tự nhiên mẹ nhặt nhầm súng cái animation đổi súng lâu vãi cứt trên đầu nhà mình trong mặt kìa trong mặt kìa đừng bắn đừng bắn đừng bắn nằm hẳn xuống đi đừng để nhìn thấy nằm hẳn xuống đi em đang nằm này bỏ vô em bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ bỏ chút nữa bỏ vô chút nữa mà tin bỏ chút nữa mình mà ngoài bo mình ngoài bo chúng nó ở trong nhà vệ sinh ấy thằng bạn nó còn cuối cùng ở trong nhà ở ờ, kia anh nhảy xuống chết luôn rồi kìa thôi thôi kệ mẹ nó chết mẹ này bò bò đẩy bên kia nhà vệ sinh nhà vệ sinh ấy cứu nhau dậy trái không ừ. có thắng đằng sau Setting shock kìa Bô mà Bô mà Xong giờ chỉ có giờ nhì hoặc là nhất thôi ba hai một đô một đô hai một đô ba một đô ba một đô ba lộn lộn từ đến từ đến hít thở không khí trong lành đều đều chứ đừng có căng trái kìa hai ba thằng trước mặt luôn á ừ có mình có cyber nữa mình đang trong bo nữa ủa tôi nghĩ là vẫn có khả năng thắng á ừ đang cầm cyber trong bo đấy một thằng để qua trái kìa hay hay hay hay dạ. Giáp reload Đứng lên bắn liền nha, đừng đừng đổi cyber đó, đứng lên bắn liền nó chạy qua. Giáp vẫn còn này quá. Cố thằng cuối, thằng cuối, thằng cuối. lộn chứ các đứa có nice Đấy, ổ ngon mẹ quang mẹ gánh hết là tim kìa Ê, tôi, tôi drop xuống ờ, ông ông ông chụp tôi rồi vậy nha nghĩa nghĩa nghĩa giúp em chưa đưa là nó nhẹ nó đâu tiêu chạy chạy đường hoài hoài ý hoài ý Đây bây giờ mua mua đồ đi mày sang tỷ mua đồ đi mày chạy lắm thằng lắm nhà nó chạy lắm nó thì bắn xuống lục chết nó luôn ừ <laughs> má bao dũng cảm luôn nó đi gần hết rồi còn một thằng nữa còn một thằng nữa còn kia bố cố dễ lấy người luôn rồi mà tụi này đéo có súng gì ngon nó bắn vui Tết được hay thiệt Nó bất ngờ mà vấn đề làm mình đó Giờ muốn biết tụi nó đứng đâu không? Ông lại cho thùng tính kia ông canh kìa Buông dù à? Ê con thằng nhảy dù xuống nè Hai đằng Hai đằng, hai đằng ờ, kia nó chửi em ờ, Ủa má bay Ủa bắt đâu ra nhiều Này này này này này Bà lù Né đéo kịp luôn rồi Ôi mẹ nó chứ Tôi kéo rồi, tôi kéo rồi, như chết rồi, như chết rồi, thằng à, không chết rồi Nó bị thằng nào khác bắn kìa, lại cứu nhau kìa À, 75 rồi thì mà luôn Anh đang quăng, anh đang quăng đạn SMG má lại cây luôn Ủa đâu có không đâu Ê mấy bạn lùm mặt tim lại được đó Đây <laughs> gái, đây gái vào, vào, nó vào nhà xanh Anh canh, ờ, anh canh một hướng nha, em canh một hướng cho Ok, ok Vô có thể mua được Martin thôi. Có thằng này trên tôi. Lên trên nóc. Có thằng này trên nóc. Nó chạy sang hướng bên ờ, xanh là cây rồi nhá. Ờ, đây chờ trái. Này, tuyệt vời. Nó chạy sang hướng xanh là cây. Tính này súng súng này súng chùa luôn chứ cái súng tôi luôn. Hai thằng. Miêu quýt. Ê ông nhiều tiền lắm luôn kìa. Nghe mua thêm ờ, một hộp giáp mình ơi. Ờ ok thôi nghĩ là giáp là bây giờ cả chúng ta mẹ không ai còn nữa nữa quá trời luôn nè em còn năm cái nè anh lấy không ông ra chỗ tôi đang đứng là một nồi luôn nè tôi biết nhưng mà ông mẹ rất là nhiều địch hai thằng ở trong sông cột điện nhá nó đang chạy qua chúng tôi kìa một thằng đau nice nice một thằng đau hòn đá hòn đá hòn đá hòn đá hòn đá hòn đá đấy không đấy luôn rồi Trash, all of y'all. tim boy, tim boy, tôi boy, tôi boy có thằng đang chạy trên đường rồi có thằng đang chạy rồi thằng đang chạy đau tiếp đít bảy giáp chết mẹ rồi hết đạn rồi bèo cứ đánh ít AR cái chị ông chạy ra đi ông lầm đi thôi chạy ra đi ông lầm luôn em ơi nhiều lắm luôn á chạy ra lầm luôn em ơi không không không có ai đâu đang ờ, chỗ chỗ binh có người nhá Bi bi bi bi tôi canh cho chạy qua ờ, chạy ra một nồi đồ đây nè giáp gì một đôi luôn rồi thảy tiền cho mấy bạn mua nữa sau sau sáu hàng rào sáu hàng rào sáu hàng rào ok ok sniper sniper đồ quá bắn lưng được hay vậy bể giáp cyber bể giáp bắn tôi ô eliminator rồi kìa thằng áo chết rồi kìa thằng áo chết kìa không biết như thằng chết lắm không mặc tin mặc tin mặc tin tiền tiền tiền tiền tiền tiền mua xe revive nó chạy rồi nó chạy rồi nó chạy rồi mẹ mẹ ôi gì mấy mọi người lấy đồ chưa sao một đá nè sao một đá nè em đang canh ở đấy mà em hết đạn rồi bác lụm đi con kia quá trời mà cần đạn gì bây giờ chết team boy ơi ôi mẹ lên thì mồi thì mồi lúc ông ông lên cảm ơn cái sự uh, sensitive sensitive của tôi bạn tôi đang nhìn thấy tôi đang nhìn thấy bên này vãi cứt tôi không tôi không hiểu sao tôi có lên tới tôi có nhìn cái chỗ đó hoài luôn à, lúc đầu tôi cứ nghĩ là chắc không có người đâu nhưng mà tôi thì, tôi hiểu sao tôi nhìn hoài luôn rồi đúng thì có có người thì mày lắm ơi mày hướng ờ. e ba bốn bốn có người Stun rồi, stun rồi, stun, stun, stun Cái mặt nháp cái Bây giờ đó có người luôn Team Y, team Y, team Y Nice, nice, nice, nice Ủa, cái trận này nguyên sạch làm hết rồi Bọn này không có gì luôn ạ Bộ Có gì vậy? Ủa má mấy thằng kia trong cái nhà kia ngon vậy? Đèn quá trời Tôi xin miếng giáp cái Nhà nào nhà nào ping hộ cái. Ý nó tụi nó trong nhà này chắc chắn luôn. Ơi tôi thấy có người cyber hướng 3 3 3 38 với NW. Có rồi trên nóc. Đau, nóc là đau. À, thì tôi rung tay quá ta. À, thì tôi bắn hụt cái thằng lộn, thằng lộn nó như rớt xuống dưới nó cứu rồi. Tôi bắn cục rồi, tức là Tính phải giá độc bị má trừ giáp nữa đéo hiểu on ping on ping bắn trước đi bắn trước đi tôi có rồi bạn bỏ lướt rồi bụng ra mà kìa. ừ, sao đủ mới cục nữa ủa đủ mấy giờ mới đứng lên hay quá bèo hay quá hay quá ủa mấy giờ mới đứng lên luôn ăn cái quả gì vậy trời xì bò ai còn một cái miếng giáp nào? cái sạch đây Cứu mẹ, đây, đây. bắn rồi Lấy cầu vào, lấy cầu vào đi mày Solo mình có người nữa Trong cái nhà này có người Đây là Bò lấy Bởi giáp một thằng Trong cái nhà này có người, trong cái nhà này có người cái cover chỗ này trước đi những sao bức tượng nha ok ok bị yêu đi bể bị giáp hả ok tôi để tôi trap cái này cho phì xuống nè coi chừng nó bữa sau đấy có người nghe bị săn bị bữa sau bữa sau coi chừng nè mẹ bắn hụt nó kìa nhục quá sát xây zombie gì kỳ vậy? Bình bình bình bình bình bình. Ừ ờ, nó di chuyển rồi em. Rút về rút về rút về rút về rút về rút về. Nó phải rút lại. Ngay bị sân ngay bị sân. Đằng sau kìa đằng sau kìa. Yếu máu yếu máu. Một thằng chết à? Thằng ngay miếng đỏ kìa. Nice nice nice. Tìm quay tìm quay tìm quay. Hay. Ô xong rồi. Tìm quá hay. hay leap luôn kìa uh. Uh. 9 kill tay phải luôn 99 năm hàng 25 kill Thì mình 25 kill nghĩa bắn mệt quá râu tóc bạc cả luôn <laughs> đến thở tự nhiên vai cũng hai bằng vỗ bắn mệt thối thiệt Give a stage in a minute, I'ma eat you. El Profesor's in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And